Bài tập số 1 có nội dung như sau. Trong trung bình cộng của năm số là 162. Số thứ 5 gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng trung bình cộng của ba số đầu. Tìm số thứ 5. Các con cùng nghe lại một lần nữa. Trung bình cộng của 5 số là 162. Số thứ 5 gấp đôi số thứ tư. Số thứ tư bằng trung bình cộng của ba số đầu. Tìm số thứ năm. Bài này các con đã nghe rõ và cho cô biết là bài toán cho biết gì và bài toán đi tìm gì. Bài toán này cho biết dữ kiện đầu tiên chính là trung bình cộng của năm số là 162. Như vậy, có dễ dàng tìm tổng của năm số được không các con? Khi biết trung bình cộng của năm số là 162, ta dễ dàng tìm được tổng của năm số. Như vậy bài toán đã cho chúng ta tổng ẩn nhưng chúng ta đã sẽ tìm được tổng đúng không nào? Đấy mới là một dữ kiện. Sự kiện thứ hai, người ta cho chúng mình tỷ số. Tỷ số thể hiện ở chỗ nào? Đó là số thứ 5 gấp đôi số thứ tư. Còn số thứ tư thì lại bằng trung bình cộng của ba số đầu. Như vậy người ta đều cho tỷ số cả. Chúng mình hãy cùng tóm tắt với cô để tìm từng bước một nhé. Đầu tiên, bài toán sẽ cho biết là cô sẽ chọn dữ kiện tỷ số thứ nhất là số thứ 5 gấp đôi số thứ tư. Như vậy cô sẽ vẽ số thứ 5 là hai phần. Thì số thứ tư sẽ chiếm một phần như vậy. Tiếp tục này, số thứ tư thì bằng trung bình cộng của ba số đầu như vậy nếu lấy tổng của ba số đầu chia thành 3 phần bằng nhau thì số thứ tư sẽ ứng với một phần như vậy. Vậy thì thứ ngược lại, số thứ tư là một phần thì tổng 3 số đầu sẽ là 3 phần bằng nhau như vậy.